Sảng khoái với Colgate cực the mát có chứa hàng ngàn tinh thể the mát và trúng hàng ngàn giải thưởng xanh điếu. 30 laptop Sony Vaio, 200 iPod Nano và 1.000 đồng hồ thời trang Macfest. Chào và có cơ hội trúng cùng Colgate cực the mát.